Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến vui vẻ nhận định thị trường tuần đầu tiên của tháng cuối cùng của năm 2020 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết ạ, tuần qua là một tuần cậu vàng chạy khá là đúng ý của chúng ta. Cậu vàng à, trong tuần đi xuống, chúng ta cũng dự kiến là cậu vàng xuống từ trước rồi. Và thực tế thì cậu vàng xuống đầu tuần thì chúng ta có dự kiến là cậu vàng khi break out 850 chúng ta sell top và thực ra lệnh này là chúng ta cũng ăn cuối tuần chúng ta tiếp tục có một lệnh sell top nữa ở khi breakout tám. tuần vừa qua có thể gọi là đầu tuần một lệnh sell top chốt lời rực rỡ cuối tuần một lệnh sell top đấy trong tuần thì chúng ta chỉ khuyến nghị là bán xuống và thực tế thì bán xuống là rất phù hợp bởi vì trong tuần cậu vàng giảm gần 100 giá Đấy, tuần qua hoàn toàn một tuần giảm có 3 phiên giảm mạnh hai phiên đi ngang nói chung là một tuần giảm mạnh của cậu vàng Vậy thông tin nào dẫn đến đợt giảm mạnh này của cậu vàng? Thì thực tế tuần qua thông tin nó chỉ liên quan là thông tin vaccine thôi. Tức là có thêm nhiều loại vaccine nữa được công bố về cái hiệu quả của nó thế thôi. Và lúc đó thì người đầu tư ồ ạt chốt lời. Theo cá nhân tôi thông tin vaccine chỉ là một cái cớ. Còn thông tin chính chính là nhà đầu tư ồ ạt chốt lời. Nhưng có lẽ nhà đầu tư chốt lời ở thời điểm hiện tại thì nó cũng hơi muộn đó, các bạn lưu ý. Thường thì lúc đỉnh thì nhà đầu tư không chốt lời đâu. Đi giữa đường bắt đầu chốt lời. Còn lúc nào xuống gần đáy thì bắt đầu quay ra bán. Đấy là vừa, đấy là phù hợp. Còn bây giờ nhà đầu tư mới ồ ạt chốt lời thôi. Lúc nào là đầu tư ồ ạt quay ra bán, thông tin xấu, tràn ngập thì lúc đó là lúc để chúng ta lại canh mua. Còn giờ thì chúng ta vẫn mua bán đều ở trạng thái ngắn hạn thôi. Nói chung là tuần qua cậu vàng chúng ta giao dịch khá là thành công. Đó. Về thông tin trong tuần qua thì không có thông tin gì quan trọng. Nhưng tuần tới thì lại là một tuần có khá nhiều thông tin quan trọng sẽ ảnh hưởng đến thị trường vàng, thị trường chứng khoán, thị trường ờ, dầu. Đấy. Và bên cạnh đó là thị trường Forex nữa. Chúng ta sẽ điểm qua trong tuần tới sẽ có những thông tin nào quan trọng trước khi chúng ta đi vào phân tích kỹ thuật tuần tới. Đầu tuần thì vào ngày 30 và mùng 1 thì chúng ta sẽ có cuộc họp uh, của OPEC, nhóm OPEC cộng, tức là cuộc họp uh, thảo luận về việc uh, gia hạn cái thời gian cắt giảm sản lượng hay không. Trước đó thì OPEC có đưa ra cái thời hạn cắt giảm sản lượng đến uh, mùng 1 tháng 1 thì bắt đầu tăng sản lượng 2 triệu thùng. Hiện nay thì OPEC đang khá chia rẽ. Một số nước như UAE và Iraq thì không muốn gia hạn cái thỏa thuận cắt giảm sản lượng, còn một số nước thì vẫn muốn gia hạn nên có lẽ chúng ta phải chờ đợi cuộc họp của OPEC trong ngày mùng 1, 30 và mùng 1 trước khi quyết định cái xu hướng của giá dầu. Có thể nói là giá dầu đã có một nhịp là bùng nổ tăng rất là dữ dội từ khi xuống dưới không. Hiện nay tăng lên WTI đã tăng trở lại 4 45. À, còn ờ, Brent đã tăng trở lại 48, có thể gọi là gần về mức trước khi khủng hoảng dầu mỏ rồi. Có thể nói đợt vừa rồi là đợt tăng rất vũ bão và tất nhiên là kể cả cuộc họp này có diễn ra như thế nào thì sau đó nhiều khả năng dầu vẫn sẽ bước nhịp điều chỉnh đó việc dầu điều chỉnh giảm trở lại vùng giá 30 thậm chí dưới 30 là bình thường trước khi có thể bước vào chen tăng tiếp theo còn bây giờ chúng ta chờ đợi thôi đó về thị trường dầu mỏ đối với ờ, thông tin về tài chính ờ, thị trường tài chính chứng khoán và vàng thì tuần tới nó cũng sẽ có những thông tin vào ngày ờ, thứ hai thì Mỹ có thông tin là nhà lượng nhà đã qua sử dụng chờ bán thông tin PMI Chicago ngày thứ ba thì Mỹ sẽ có thông tin quan trọng vào lúc 10 giờ đó là điều trần của chủ tịch Fed Đấy, điều trần trước uh, ờ, thương viện và thứ hai là chỉ số PMI IFN chỉ số PMI sản xuất vào ngày thứ tư thì uh, Mỹ cũng sẽ tiếp tục có thông tin quan trọng đó là thông tin à, ADP 5 farm này trước đó thì chúng ta sẽ có lãi suất 10 ờ, năm của châu Âu bên cạnh đó thì một thành viên FOMC sẽ phát biểu lúc ờ, thành viên ờ, member thành viên FOMC sẽ phát biểu lúc 9 giờ 10 giờ thì là chủ tịch Fed tiếp tục điều trần trước hạ viện và dự trữ dầu thô vào ngày thứ năm thì như thường lệ chúng ta sẽ có là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp. Đấy. Chúng ta có PMI của Mỹ và quan trọng nhất chốt hạ cuối tuần thì chính là như thường lệ tuần đầu thứ sáu tuần đầu tiên của các tháng chúng ta sẽ có thông tin về năm farm số bảng lương phi nông nghiệp thứ hai là thông tin về tỷ lệ thất nghiệp Ờ, tháng trước thì tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ biến động cực kỳ khủng khiếp, giảm một cách khủng bố từ 7,3% xuống 6,8. Tháng này dự kiến tăng một chút. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thông tin về à, thu nhập theo giờ và cán cân thương mại. Đó. Cũng có một thành viên FOMC à, ờ, phát biểu nói chung là trong tuần này sẽ một tuần thông tin giải đều trong các ngày. Đấy, nên chúng ta lưu ý tuần tới có thể sẽ một tuần biến động cả tuần đối với thị trường à, có thông tin giải đều cả tuần và chúng ta sẽ chờ đợi một tuần mới biến động của giá vàng bên cạnh đó thì thông tin về vaccine chúng ta biết thời điểm này có rất nhiều loại vaccine đã công bố có hiệu quả cao nhưng mà chưa loại vaccine nào đưa vào sử dụng và còn về tình hình dịch bệnh thì có lẽ chúng ta cũng không cần nói quá nhiều dịch bệnh tiếp tục leo thang đúng không ạ chúng ta đã có 62 triệu người nhiễm bệnh và 1, gần 1,452 triệu người tử vong rồi. Có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi cột mốc từ giờ đến cuối năm. Cột mốc 100 triệu người nhiễm bệnh và 2 triệu người tử vong. Mỹ thì vẫn là tiếp tục có kỷ lục. Tuần ờ, vừa qua thì có những ngày Mỹ đã có kỷ lục là 2.300 người tử vong. Và thế giới cũng có kỷ lục về số người chết là hơn 12.000 người à, dịch bệnh thì chắc chắn là vẫn leo thang và chúng ta cũng sẽ chưa biết khi nào dịch bệnh được khống chế và quan trọng là khi có vaccine thì vaccine có hiệu quả hay không và vaccine lúc nào thì được phân bố đều được phân bố rộng rãi thì cái này nó cũng là một bài toán khó có lẽ cái tình hình dịch bệnh hiện nay thì các thị trường tài chính chưa phản ánh hết cái mức độ ảnh hưởng sâu rộng của nó đến thị trường tài chính và đến nền kinh tế chúng ta phải chờ đợi những số liệu ờ, báo cáo kinh tế uh, thêm về quý 4 này để có thể xác định rõ hơn. Xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì chúng ta có thể nhìn thấy trên chart của tôi vẽ đây. Hiện nay cậu vàng thì đang đi trong hai cái ờ, kênh giá. Kênh giá thứ nhất thì là kênh giá nó thể hiện cái độ chặt chẽ, phần lớn thời gian cậu vàng sẽ đi trong kênh giá này. Còn kênh giá thứ hai là kênh giá lớn hơn bao ngoài đây, màu xanh lam đây. Thì các bạn có thể thấy là kênh giá này thì bước giá nó lỏng lẻo và nó gần như là cận trên và cận dưới ờ, dao động cho giá vàng do vậy nhiều khả năng cậu vàng vẫn sẽ tiếp tục đi trong kênh giá thứ nhất nếu có quá đà thì sẽ test được đến cạnh kênh giá thứ hai và xu hướng chung của cậu vàng tuần tới sẽ là vẫn là đi xuống là chủ đạo do vậy xu hướng của chúng ta tuần tới thì chúng ta vẫn là canh bán nếu giá hồi lên còn nếu giá đi xuống trước thì chúng ta dựa vào kháng cự hàng dựa vào hỗ trợ và dựa vào nến đảo chiều để chúng ta mua chúng ta có thể nhìn thấy cái mốc MA 200 đã bị phá qua ở quanh 1800 nếu tuần tới nếu giá vàng hồi lên đây đây cũng là khu vực chúng ta quanh bán đấy khu vực trên 1800 nhá 800 lên 810 là khu vực chúng ta hoàn toàn kinh bán chúng ta có thể dừng lỗ khi giá vượt qua cái đỉnh của tuần trước của cây nến hồi tuần trước là 18 này đó còn ngược lại nếu giá vàng test xuống thì sao? Chúng ta lưu ý cái vùng 19 ờ, 176x ờ, nhá. Đấy, tuần trước chúng ta nhìn thấy giá vàng tiến gần đến đến 1775 phát là cũng nảy hồi ngay. Ờ, hồi khá mạnh luôn, hồi trở lại gần 15 giá chứ nó không như đập cái ngày 1008. Do vậy, đây nếu giá vàng tuần tới test trên. Đấy, và nó về cái vùng giá 63 65 chúng ta lưu ý phản ứng giá tại vùng này nếu có dấu hiệu đảo chiều chúng ta có thể canh mua ở thời điểm này nếu chúng ta mua chúng ta có thể dừng lỗ tầm 7 đến 10 đô còn chốt lời tầm 20 đến 30 đô trường ngược lại nếu cậu vàng tiếp tục xuyên qua cái vùng giá 18 tiếp tục hồi lên thì à, đỉnh hồi của chúng ta nhiều khả năng chúng ta sẽ canh cái vùng 3840 đây nhiều khả năng sẽ vùng đỉnh hồi để chúng ta bán xuống nói chung ưu tiên của chúng ta vẫn là ưu tiên cậu vàng hồi lên để bán xuống nhé chiến lược mua thì phụ bé hơn ngược lại nếu giá vàng mà xuyên quá đà lao đuyến test được cái chen màu xanh lam này thì lúc đó thì chúng ta lại mua là thoải mái đây đợi tôi đi để tôi chỉnh lại kênh cho điểm chạm nó phù hợp Rồi. Nếu giá vàng test xuống cạnh màu xanh lam trong tuần tới trong tuần thì thực ra tùy theo điểm chạm trong tuần từ thứ hai cho đến ờ, thứ sáu thì điểm chạm của nó sẽ kéo ở vùng 172x nhé Đấy, 1725 đến 1730 nếu cầu vàng test trước xuống vùng này thì chúng ta lại ưu tiên canh mua nhé nói chung như tôi nói với các bạn từ trước rồi đấy trên 2.000 chỉ canh bán thôi còn dưới 1.700 chỉ canh mua là chính thôi còn đâu ở dưới 2.000 nhưng ở 1.900 đến 2.000 vẫn ưu tiên là bán đấy dưới, nghìn bảy nếu mà trên nghìn bảy nghìn bảy bảy năm mươi thì vẫn ưu tiên là mua <laughs> tất nhiên là mua bán chúng ta tùy theo thời điểm chắc các bạn còn nhớ tầm 3 tháng trước ấy, khi mà đây khi tôi có phân tích và tôi dự kiến cầu vàng sẽ xảy ra nhịp điều chỉnh 2% lúc đó tôi phân tích xong quanh 2.000 nhưng rõ ràng cậu vàng vẫn lên mà cậu vàng lên đến tận 1 uh, 2075 cơ nếu lúc ấy chúng ta có bán quanh 2.000 thì rõ ràng cậu vàng lên bảy 780 giá thì vẫn rất ít bạn trụ được bởi chúng ta ngất trước rồi nhưng rõ ràng đến thời điểm này thì đó vẫn là vùng giá mơ ước và bán quanh 2.000 là chính xác đúng không ạ giá vàng đã rời khỏi cái đỉnh 2.000 hơn 200 đô rồi kiểu như vậy nhưng rõ ràng tại thời điểm đấy thì nhìn rất là cắm còn cá nhân tôi tôi vẫn dự kiến là cậu vàng sẽ về ở đâu đó quanh 1.600 650 đấy mới là vùng đáy thực sự chứ nghìn bẻ cũng không phải vùng đáy đâu nhưng tôi thì tôi vẫn thiên về hướng là nhìn từ nghìn bảy trở lên tốc độ xuống cậu vàng sẽ giảm và ưu tiên mua sẽ hợp lý hơn là ưu tiên bán thế thôi còn dài hạn thì tôi nói với các bạn rồi tôi vẫn thiên về hướng là cậu vàng lên thôi Đấy, cậu vàng vẫn hoàn toàn đây chắc tháng chúng ta nhìn thấy cậu vàng vẫn hoàn toàn trong chen lên tăng giá dài hạn luôn không phải là tăng ngắn ngắn hạn đâu hoàn toàn chen lên kể cả cái ngày cậu vàng điều chỉnh về 1050 nhưng vẫn hoàn toàn nằm chen lên trong chát tháng và cái mức độ điều chỉnh ở đây tôi vẫn dự kiến cậu vàng điều chỉnh khoảng 20% trăm so với đỉnh nếu cái đỉnh 2075 thì cậu vàng 20% sẽ khoảng hơn 400 đô hơn 400 đô thì có phải là về dưới 1.700 không? Đấy. Dưới 1.700 nhưng mà trên 1.600. <laughs> Đây chúng ta nhìn thấy cậu vàng đang đi theo dự kiến rồi. Đấy, chúng ta nhìn thấy đấy, đang đi gần đến cái mục tiêu chúng ta dự kiến rồi. Thì chúng ta dự kiến cậu vàng điều chỉnh về tầm 1650, 1600, đấy là vùng mua dài hạn lý tưởng. Còn trước khi mua thì bây giờ cậu vàng đang dưới 1.800 rồi dưới nghiên tám có thể nói là cậu vàng đã điều chỉnh được ờ, sáu mươi phần trăm rồi cái target rồi hơn sáu mươi phần trăm đấy không ít nữa đâu bây giờ mà chúng ta canh bán là chính thì không hẳn bán dài hạn thì không đúng đâu đấy bán ngắn hạn thì đúng ừ, dài hạn thì không đúng đâu bán dài hạn là phải bán trên hai ngàn cơ đấy, mua dài hạn thì phải mua dưới nghìn bảy cơ còn tầm quanh nghìn tám đây là tầm chúng ta mua bán đều ở trạng thái ngắn hạn hoặc là trung hạn là thôi Đấy, chúng ta lưu ý nhé, đúng sai đều mang tính thời điểm hết. Các bạn ờ, mà chết đinh chen dài thì các bạn phải hiểu là chen dài các bạn đánh lệnh nhỏ đi và để tiền dài ra. Kiểu như thế. Nếu các bạn lệnh dài các bạn cứ tưởng tượng là chúng ta phải để ký quỹ ít nhất là 20%. Đó. Còn ký quỹ mà 5% thì là chết đinh ngắn thôi, 5% gì dài gì chết đinh ngắn. Đó là về cậu vàng. Còn nếu chúng ta nhìn tinh hơn cậu vàng có những ờ, vùng nào sẽ là vùng phản ứng giá và hồi mạnh thì đây các bạn lưu ý một chút nhé. Đấy. À, khi tôi tính toán thì nó có những cái vùng để cậu vàng sẽ xảy ra hồi mạnh. Thứ nhất là cái vùng quanh 1750. Thứ nhất là cái vùng này thì chúng ta có thể nhìn thấy. Đây, trở lại tôi nói trước là cái chart tuần nhé. Cậu vàng vẫn đang hoàn toàn trong cái xu hướng Dow chen. Tuy nhiên chúng ta lưu ý nhé, Dow chen MACD đang dốc xuống rất mạnh nhưng nó vẫn nằm trên không. Đấy, nó không hề nằm dưới không đâu nhá, nó vẫn nằm trên không, nó cho thấy cái xu hướng giảm giá này là xu hướng tạm thời thôi. Đây là trên chát tuần các bạn lưu ý nhé. Còn uh, tại sao chúng ta lại canh mua quanh 1750 thì các bạn có thể lưu ý này. Từ ghi cậu vàng uh, vượt lên. Đấy, và lý do vì sao tôi dùng MA52 trên chát tuần thì các bạn biết là năm hai nến là một năm đấy chúng ta dùng đánh chết đinh cho một năm cũng là là là là là khá dài rồi chứ cũng không phải là ngắn nữa đặc biệt là cho xét tuần thì các bạn biết hai lần trước này cậu vàng đều tiến đến sát đến vùng MA năm hai là cậu vàng bứt phá đi lên đấy trong cái trong cái chu kỳ áp chen đấy và chu kỳ này thì hiện nay thì cái MA52 đang ở 1742 nhiều khả năng nó sẽ kéo trong 1 2 tuần tới lên 1750. Tất nhiên là không hẳn là lần nào nó chạm, có lần nó không chạm, có lần nó chọc qua các bạn lưu ý nhé. Nhưng xác suất quanh đó chắc chắn sẽ xảy ra phản ứng. Đấy. Và quanh vùng đó sẽ là vùng có nhịp hồi mạnh. À, chúng ta nhìn thấy hoàn toàn nhìn thấy khoảng trống này từ khi vàng ở 1960 là 3 tuần liên tiếp vàng lao thẳng đến vùng giá 1780. Nếu vàng chạm đến 1750 tức là hơn 200 giá của vàng đi thẳng thì chắc chắn sau đó sẽ có nhịp hồi thôi. Chắc chúng ta còn nhớ nhịp ở đỉnh đúng không ạ? Cậu vàng từ 2075, cậu vàng xuống đến 1870 ờ, hơn 200 giá sau đó cậu vàng gần hồi ngược trở lên đến tận uh, gần 2000 cơ. Đó, chúng ta phải hiểu. Tức là bao giờ cũng thế, sau nhịp lao dốc mạnh sẽ là nhịp hồi phục mạnh thôi. Do vậy cái vùng quanh 1750 cộng trừ các bạn lưu ý nhé các bạn đợi phản ứng giá tại vùng đó có thể cộng trừ 10 15 đô là bình thường các bạn đợi phải ứng giá ờ, đặc biệt lưu ý các ờ, nến đào chiều của H4 và H1 thì đấy là những vùng mua tốt vùng canh mua tất nhiên là không chưa phải mua dài hạn đâu nhá các bạn lưu ý nhé đây là những vùng chúng ta mua để chờ đợi một nhịp hồi tất nhiên hồi trở lại đâu thì đương nhiên là sẽ hồi trở lại trên 1008 thậm chí tôi kỳ vọng hồi trở lại 1850 trước khi quay trở lại rơi tiếp đấy và trong trung hạn hơn thì cậu vàng sẽ còn một vùng nữa là vùng quanh 1688 đấy 1680 này đây sẽ một cái vùng giá mà nếu tiến đến cũng sẽ xảy ra hồi mạnh còn cá nhân tôi kỳ vọng cậu vàng sẽ test chen khi nào chạm cái chen này đấy chạm chen quanh vùng 16xx này đấy. tùy theo điểm chạm thôi là 1.600 hay là 1650 tôi tôi kỳ vọng là mùng 1600 đến 650 đây sẽ vừa là vùng giá tuyệt đối vùng để quý vị mua dài hạn tiếp tục cái chen áp chen đó là về cậu vàng và chiến lược của cậu vàng trong tuần còn tuần sau thì đầu tuần chúng ta có cuộc họp quan trọng của OPEC do vậy đối với dầu nó cũng sẽ rất quan trọng hiện nay dầu thì tuần qua là một tuần tăng giá rất là mạnh rồi chúng ta biết tuần qua dầu tăng rất là mạnh rất là mạnh mẽ đấy cái uh, ờ, chen phục hồi của dầu thì chúng ta lưu ý nhá dầu test gần đến cái đỉnh của chen rồi Đó. nếu so với cái mức giá mà trước khi dầu rơi là mức 64 thực ra đáy nó về không nên chúng ta cũng rất ờ, khó để kẻ vé để xác định à, tuy nhiên bây giờ thì khá nhiều chuyên gia kỳ vọng là dầu chỉ test đến 50 thực ra bây giờ đã tuần qua chạm 46 rồi nếu có đến 50 thì nó cũng không quá xa đâu nhưng cá nhân tôi thì tôi vẫn kỳ vọng là những tin tức cuối cùng của OPEC sẽ đưa giá dầu điều chỉnh ở mức hợp lý hơn Đó. thời điểm hiện tại có lẽ chúng ta chờ xong cuộc họp OPEC thì chúng ta tham gia thị trường dầu nhé nếu bạn nào thích còn nếu không lúc dầu đang nửa tối nửa sáng này cốt nhất chúng ta né ra thằng nào mà rõ xu hướng thì chúng ta đánh thôi thằng nào không rõ thì cẩn thận <clears throat> đối với ờ, thị trường tiền tệ thị trường tiền tệ thì tuần qua đây à, có một tuần đóng cửa dưới 92 rồi Đấy, chạm đúng về cái đáy hôm trước là 916 nếu chiều theo cái DXY như này thì rất nhiều khả năng là DXY sẽ tiếp tục xuống với việc đóng cửa tuần nó là một cây nến xuống căng đét nếu không có gì thay đổi nếu không bất ngờ thì nhiều khả năng DXY sẽ phá xuống và tiếp tục hướng xuống đến vùng giá 90 8990 nếu với việc DXY phá xuống thì nhiều khả năng các đồng tiền khác sẽ phục hồi đi lên đó nên tuần tới khi chúng ta chết đinh chúng ta lưu ý nhé trong một tuần DXY giảm mạnh mà cậu vàng giảm khá mạnh điều này đang thể hiện cái xu hướng khá yếu của vàng đó. và đô la đã giảm xong các cặp tiền tệ khác vàng tiếp tục giảm xong đô la chúng ta lưu ý đó. với việc đô la index giảm thì rất nhiều cặp tiền tệ khả năng lại tiếp tục tăng giá cặp euro chúng ta nhìn thấy đấy euro đang mấp mé đỉnh cũ rồi nhiều khả năng vượt lên tuy nhiên tôi thì mấy tuần gần đây tôi cũng không chết đinh euro thứ nhất là nó biến động quá hẹp đấy thứ hai xu hướng của nó tăng nhưng nó tăng chậm và không rõ ràng chúng ta nhìn cả tuần qua xem euro tuy nhìn một nến cảm giác là tăng rất mạnh nhưng thực ra là từ mở cửa nến đến đóng cửa hơn 100 pip thôi đấy, còn từ đáy thì đến đỉnh thì 160 pip nó rất là nhỏ chỉ bằng 16 đô vàng trong khi vàng chơi cả trăm đô nên tôi tôi sẽ tập trung biến động vào vàng chứ không không không thích chết ờ, euro vì biến động hẹp quá <clears throat> ờ, và xu hướng tăng giá của nó thì rõ ràng trước đó tôi kỳ vọng là nó điều chỉnh đi xuống 1.14 trăm để mua nhưng nó không điều chỉnh nó tiếp tục đi lên cá nhân tôi tôi sẽ bỏ cái cầu euro tôi sẽ không tiếp tục mua bán cầu euro nữa còn bạn nào mà muốn mua bán thì tôi hướng các bạn là các bạn ưu tiên mua lên nhé AU cũng vậy tương tự euro thôi tuần qua thì một tuần tăng giá nhưng hiện nay AU biến động nó quá là hẹp đấy biên độ cả một tuần được 100 pip đấy các bạn nhìn nhận đến tuần nhé một tuần chạy có 100 pip thôi bằng một phần 10 của vàng thôi nên cá nhân tôi thì tôi sẽ cũng không chết định AU mặc dù xu hướng chung của AU thì đang là tiếp tục đi lên đang thử thách đỉnh cũ nên chúng ta lưu ý nhé đỉnh cũ chưa vượt đâu đấy 0.7415 chưa vượt đâu vượt đây thì nó mới có khả năng lên tiếp Uzi nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuống thôi nhưng mà cái tốc độ xuống của nó gọi là tốc độ rùa bò đây chúng ta nhìn thấy đấy bốn nến liên tiếp mỗi nến rùa bò một chút bốn tháng liên tiếp thì Uzi mới giảm từ 105.9 ờ, xuống 104 tức là 180 pip trong 4 tháng tốc độ rùa bò này tất nhiên là Uzi chúng ta cũng bỏ qua có GU thì nó biến động mạnh hơn một chút tuy nhiên uh, à, GU hiện nay lại uh, đang mắc một cái là GU đang đàm phán Brexit và trên kỹ thuật thì GU đang chạm cái vùng à, đỉnh khá là quan trọng quanh 1.3 500 đấy do vậy nếu ừ, GU tuần tới mà tăng hiện nay đang là 1.3 300 nhé tăng 200 pip nữa lên quanh 1.3 500 thì chúng ta ưu tiên canh bán chúng ta dừng lỗ tầm 70 pip nhé còn chốt lời 2 300 pip là phù hợp GG thì cũng tương tự GU thôi vẫn đang trong cái à, kháng cự và nếu GG tuần tới test lên vùng 140.8 141 chúng ta vẫn ưu tiên bán dừng lỗ vẫn là 70 100 pip còn chốt lời 2 300 pip thôi đó là G có lẽ theo tôi nếu tôi giao dịch thì tuần tới tôi chỉ cho chọn giao dịch họ nhà G thôi họ nhà U tôi sẽ không giao dịch vì nó biến động biên độ nó hẹp quá kể cả nhìn thấy xu hướng nhưng mà biên độ nó hẹp quá à, đối với GN đây GN thì rất là đẹp à, tuần qua GN vừa break out trend trung hạn vừa break out trend dài hạn rồi đấy chúng ta nhìn thấy đấy do vậy GN chúng ta chỉ canh hồi lên là chúng ta bán thôi không vấn đề gì cả nhá à, khu vực bán của GN đây test lại trend hiện nay là GN đang 1.8930 nếu GN test lại 1.9040 đến 1.9090 tức là GN hồi lên khoảng 100 đến 150 pip thì chúng ta bán thôi GN thì biên độ biến động động nó rất là mạnh nên chúng ta phải dừng lỗ tầm 100 pip chốt lời thì 300 đến 500 pip đấy là GN GN thì rõ xu xuống rồi chúng ta cứ trên mà canh bán xuống thôi nhá biến động của GN nó rất là rõ nét GN thì đang trong một xu hướng là tiếp diễn đấy mà kênh tiếp diễn này là một kênh kênh dài hạn luôn đấy Điều này đồng nghĩa với việc là N tăng giá còn G giảm giá. Đây chúng ta nhìn thấy cái kênh tiếp diễn của GN này. Đấy. Và nếu đúng kênh tiếp diễn này thì sau đó lại tiếp tục đi xuống thôi. Không không có gì bất ngờ cả. Toàn bộ GN vẫn là một cái chen down chen thôi. Từ lúc 3.7 bây giờ tụt xuống lúc sâu nhất tụt xuống 1.6 hiện nay đang 1.9. gần ờ, xuống 20 ờ, năm rồi đấy từ lúc đỉnh đấy, năm 2000 lần này xuống 20 năm 20 năm chỉ một chiều đào chen giảm 50% rồi thì chúng ta lưu ý nhé đó là về thị trường ờ, ngoại hối còn đối với thị trường chứng khoán thì sao tuần qua thị trường chứng khoán tiếp tục ngự trị trên đỉnh đóng cửa tuần vượt đỉnh Đấy, Trước đó thì là 294, hiện nay đóng cửa tuần là 299 rồi. Có thể nói thị trường chứng khoán hiện nay đang diễn biến một cách nó bất thường và chúng ta không tính được. Nên tốt nhất về nếu quý vị phải giao dịch ngắn hạn thì có lẽ chúng ta nên đứng ngoài. Thời điểm này mua thì không đúng, nhưng bán thì chưa có tín hiệu. Đấy, đấy là về ngắn hạn. Còn nếu quý vị giao dịch dài hạn thì tôi không nói. Dài hạn thì thực ra thì sớm muộn thị trường tăng không có gì tăng mãi và không có gì giảm mãi. Bây giờ đến vùng nguy hiểm rồi. Đó, quá nguy hiểm luôn thì nó sẽ phải giảm nhưng lúc nào giảm chúng ta chưa biết đây đại diện cho nguy hiểm thì chúng ta có thể nhìn thấy một cổ phiếu tiêu biểu của thị trường chứng khoán hiện nay ví dụ như chúng ta nhìn cổ phiếu Tesla này Đó. ví dụ như tính về PE thì Tesla có PE là 1147 tức là nếu chúng ta mà mua cổ phiếu Tesla ở thời điểm hiện nay nếu giá thu nhập tiếp tục ở mức như hiện tại trong vòng 60 năm à, trong vòng hơn 1.000 năm tới thì chúng ta mới thu hồi vốn tức là phải mất tầm 5-60 đời Đấy. con cháu chúng ta tiếp tục ngồi chờ cổ tức thì mới có thể thu hồi vốn nó mơ ảo kinh khủng thông thường thị trường trên 20 à, thì nó đã là một mức nóng và quá ảo thôi hiện nay Tesla cũng chả khác gì coi cả ờ, còn phải giống coi rác đó, chứ không phải là coi thường đâu vì coi thường không chạy như vậy ờ, để dễ so sánh thì chúng ta sẽ nhìn ngay cái ờ, khung giá 52 tuần Tesla này. Giá thấp nhất là 565, cao nhất là 598. Đây là giá sau chia các bạn nhé. Nhớ là chia cổ phiếu rồi. Chia một năm rồi. Thì chúng ta biết là từ 65 lên 600 là tăng trưởng 9 lần. À, từ đáy lên đỉnh 9 lần quá kinh khủng. Đây chúng ta so sánh với Bitcoin đi. Mọi người vẫn bảo là thị trường tiền điện tử là tiền ảo. Nhưng chúng ta nhìn Bitcoin này từ 5678 lên đến 19.500 tức là chỉ tăng đâu đó ờ, đỉnh đáy cách nhau 3,5 lần tức là Tesla ảo gấp 3 lần uh, tiền điện tử cơ đó thì chúng ta biên độ mạnh gấp 3 lần cơ thì chúng ta phải biết là độ ảo của thị trường mà bình thường thì cổ phiếu nó mệnh danh là một tài sản uh, thực có giá trị thực và nó có biến động có giới hạn nhưng hiện nay chúng ta nhìn thấy cái độ giới hạn của nó dường như biến mất rồi Tức thị trường nó đang ở giai đoạn điên cuồng. Chắc so sánh Tesla thời điểm này chúng ta lại hình dung ra BTC thời điểm 19.000 năm 2017. Cả thị trường điên cuồng và chúng ta biết kết quả sau đó rồi. BTC thì từ 20.000 tụt về 3.000 đúng không ạ? Có thể gọi là độ ảo của thị trường nó đang ở mức cao, cực cao. Do vậy, riêng thị trường chứng khoán thì có lẽ tôi khuyến nghị quý vị là chúng ta nên đợi đợi một uh, tuần giảm điểm mạnh ra một cây nến báo hiệu đảo chiều thì chúng ta ngắn hạn mới giao dịch còn tạm thời những giao dịch ngắn hạn về chứng khoán thì chúng ta nên nên không giao dịch ngắn hạn nhé bởi ngắn hạn hiện nay mua thì không đúng bán thì cũng chưa có tín hiệu đấy đấy là về ngắn hạn còn đương nhiên chúng ta chờ thì đương nhiên là liều thì ăn nhiều thôi thường lúc nguy hiểm nhất lại là lúc an toàn nhất đấy, thị trường có 3 tuần dịch ở trên đỉnh rồi thường những lúc thị trường dịch trên đỉnh như này sau đó là dịch dịch là để đi xuống thôi chứ xác suất để dịch đi lên thì nó cũng không cao tuy nhiên ừ, bây giờ thị trường mấy tuần nay biến động quá là khó lường ừ, ngắn hạn thì rất là khó tính nó không không không theo một cái quy luật nào cả đặc biệt trên chart tháng thì còn một phiên nữa đóng cửa đóng cửa là một tháng rất là mạnh tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý nhé không phải lúc nào tháng đóng cửa mạnh cũng là lúc ừ, tốt đây này chúng ta nhìn này những thời điểm trước khi giảm mạnh tháng đều đóng cửa rất là mạnh đó đỉnh này đều là đóng cửa tháng rất là mạnh thì sau đó là giảm chứ không phải là đóng cửa mạnh là tăng đâu nên chúng ta hết sức lưu ý điều đó, đó nhưng lúc tháng đóng cửa mạnh sau đó thì đều là lúc giao động chuẩn bị để đi xuống rất là mạnh thế nên thị trường thì nó luôn vận động theo những cái gì nó bất ngờ nhất và thời điểm này thì việc thị trường vượt đỉnh trong đại dịch khi nền kinh tế thực bé bé thì nó rất là bất ngờ nhưng chúng ta cũng hiểu lại một cái là chúng ta những người thừa đấy thông minh thì cũng không hẳn là thông minh có thể không đến mức ngu dốt thôi chúng ta cũng nhìn thấy kinh tế khủng hoảng và xấu thì chắc chắn là nhà gái nhìn thấy họ thừa thông minh họ thông minh hơn chúng ta rất là nhiều thứ hai là chúng ta không có hàng nhưng họ cầm rất nhiều hàng nếu bạn đặt cương vị bạn là nhà gái xem khi bạn nhìn thấy phía trước là vực thẳm bạn cần vứt bớt đồ đi thì bạn phải làm sao để cho người khác mua hàng do vậy chúng ta hiểu là tất nhiên là nhà cái đang ở trạng thái kéo xả và đẩy lên cao để bán thôi còn sau đó thì đương nhiên sập là cái báo trước rồi nó là quy luật tự nhiên rồi nhưng mà nhà cái lúc nào họ bán xong hàng thì chúng ta không biết được hoặc lúc nào họ bán được phần lớn hàng chúng ta không biết vì họ là người cầm trịch Đấy, nên có lẽ chúng ta đợi tín hiệu thôi vì nếu khi họ bán xuống thì chắc họ sẽ bán rất là mạnh mẽ chứ cũng không bán đơn thuần đâu Đó. Dow Jones thì uh, vượt đỉnh Nasdaq thì chưa nhá đây Nasdaq thì vẫn mấp mé đỉnh cũ thôi đỉnh cũ của Nasdaq là 12.470 Nasdaq chưa Nasdaq ừ, đã từ đỉnh giảm gần 2% bây giờ lại quay lại đỉnh quá là kinh khủng Bây giờ Nasdaq lại đang 12.270 ờ, còn cách đỉnh 2% ờ, nữa. S&P 500 thì cũng vượt đỉnh rồi. Vượt đỉnh rồi. Đó. Có lẽ là chứng khoán là đang ở cái trạng thái nó quá là vi diệu. Chúng ta nên cẩn thận. Giao dịch ngắn hạn thì cẩn thận. Nói chung là cái gì không rõ không nên dây. Cá nhân tôi nếu mà giao dịch ngắn hạn thì tôi nghĩ là thời điểm hiện nay cậu vàng đang xuống rõ hơn ưu tiên giao dịch vàng thôi chứng khoán thời điểm này tôi nói thật là nó cho tôi cảm giác y hệt như cái lúc vàng ở trên 2000 nhưng mà rõ ràng là nó không có một tín hiệu gì chưa có tín hiệu ngắn hạn xuống đây chúng ta nhìn thấy vàng lúc trên 2000 đây đấy cũng đóng cửa rất là mạnh mẽ đó. đóng cửa rất là mạnh mẽ đóng cửa một tháng găng đét sau đó lên một cái dâu trên rồi mới xuống nếu mà chứng khoán lên này thì cũng hơi hơi hơi sốc đó vàng trước khi xuống đây Đấy, chúng ta nhìn thấy 3 tuần tăng căng đét Đấy, mà 3 tuần tăng tốc rất là nhanh từ nghìn tám trong vòng 3 tuần tăng tốc lên à, 2075 à, ờ, tăng tốc 270 giá rất là kinh khủng nhưng mà đúng lúc tăng tốc là lúc gặp đỉnh Đấy, rất là mạnh và vàng cũng vượt đỉnh để đi xuống Đấy, vượt đỉnh thôi vượt đỉnh một ít trước là đỉnh nghìn chín rất nhiều người kỳ vọng vàng xùa test đây đi xuống vàng vượt lên trên 2000 sau đó thì cắm sấp mặt nói chung là bây giờ cảm giác chung xuống thì chúng ta biết rồi nên ờ, kinh tế trước kiểu gì là còn suy thoái rất là lâu dài kể cả có vaccine rồi nền kinh tế cũng chưa trở lại được vì có những doanh nghiệp đã đã sẽ đóng cửa vĩnh viễn đó có rất nhiều ờ, doanh nghiệp ờ, đã sa thải lao động và sẽ rất khó khăn để gượng trở lại do vậy nền kinh tế rất khó để đi lên việc thị trường chứng khoán đang tách rời nền kinh tế thì chúng ta cũng rất khó dự đoán hiện nay đây là tình trạng chung của cả thế giới chứ không riêng gì ai cả không riêng gì một nước nào cả hiện nay là tất cả đang ngáo hết rồi thì chúng ta hãy là người tỉnh táo trong lúc mọi người láo còn đương nhiên là liều thì ăn nhiều thôi những lúc mà mọi người sợ hãi thì bạn nào tham lam mà bạn nào dũng cảm thì bạn để ăn thôi không có gì cả Ờ, cũng như chúng ta nhìn co cổ phiếu Tesla này tăng 10 lần trong một năm nhưng mà trong một năm này Tesla chả làm được cái gì mới cả Đó. tất cả là đầu cơ với nhau thôi và uh, liều thì ăn nhiều nếu quan điểm tôi thì chứng khoán thì nên canh bán còn tôi cũng không khuyến khích các bạn bán hay không nhá nhưng nếu là tôi thì tôi cũng bán thôi chứ tôi tuyệt đối không cánh mua đó đó là toàn bộ cái nhận định Ờ, về thị trường vàng forex chứng khoán và tiền tệ ờ, tôi tôi khuyến nghị quý vị là ưu tiên là tuần tới tập trung vào cậu vàng vì cậu vàng hiện nay xu hướng nó đang khá là rõ hơn chúc quý vị có một tuần rồi thành công